khoa bác sĩ bác khám không? về thế sang được kết quả sau thì anh lấy kết quả không đi thẳng lên đi riêng này riêng đi về khoa đi anh đi anh cho nó về ừ. Ừ, rồi rồi cũng được ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. đưa, đưa hai bố con về khoa để bác sĩ chẩn đoán ừ, cho nhập viện để trái đi cầm Thank you. phải nhá rẽ phải về rẽ phải vâng. từ đấy xe điên này là đỡ mưa này đi đi đi men men này sẽ đỡ mưa này đi sát sát vào đi sát vào mưa mới chết là đau ở đâu á chụp nào à, đâu đâu đâu cả đâu đây à đâu đây à đâu cả chụp đầu gì ừ. à tiền thuốc mê đúng không ừ. à, tiền thuốc mê bây giờ một tỉnh đúng không ừ. còn đau không con chứ nó sai thế à À, chỗ này là tiêm ờ, thuốc mê ở chỗ đầu đau này. Tiêm là đây thôi, đây, tay thôi. không được gãi tay vào đấy nhá không gãi tay bẩn con nhá đây bây giờ nó phải này hai ba giờ mình đấy ngồi kia rồi cho ăn được để cho hai bố con cho ăn ăn ăn những con đó dạ. cái thìa cái thìa thìa thìa thìa đây này ừ. Cái canh đấy ăn canh cho nó ăn đi ăn em khỏi được nhá xe hả anh? cái cái cái cái cốc cốc cốc canh này để để gọi ăn đi con Đó, ờ, không không ăn tôm đâu nhá, không cho ăn tôm đâu nhá. Không ăn tôm. Tôm thì gà không ăn đâu, ăn ăn rau thì thịt, lợn thôi. Ừ. Thì gà nó nứt. Họ ăn vào nhá, khỏi được, rơi khẩu trang luôn, còn cần đây. là cho nó cái cua vào đổ đấy bạn này nó đổ nó chuẩn đi mình xuống đây luôn bố sẽ chủ ăn luôn đi ăn ăn hai bố con ăn đi vẫn còn như vâng. này không được này bạn thấy ờ, bệnh viện đông tỷ lệ rất là đông bệnh nhân bị ung bướu rất là nhiều nên chờ đợi để nhập viện rất là lâu mất thời gian không được giật dây ra đâu nhá con nhá chỗ đấy để tiêm truyền không được giật ra đâu nhá bảo con này không được giật dây ra đâu không lấy ven ven lấy khó nó chọc vào không lấy được đấy. bố ăn luôn đi ăn cùng con luôn đi dạ, dạ. như là phải là mũ ờ, ờ, sao ấy, cho nên mũ ấy là mắt rồi kiểm tra cái bạn tập địa chỉ ờ, lúc đó đi đâu cũng khám định kỳ gì vâng thế nào vâng không em ạ nhưng mà đấy bác sĩ bảo có cái, cái đấy là làm ờ, nội chú thì được hưởng mà không không không em ạ đến Để Sơn làm thủ tục nhập viện cho cháu may quá là xin được ờ, giấy chuyển tuyến ờ, được hưởng bảo hiểm y tế không phải ờ, mất nhiều nữa Người đâu? Bố đâu? Giang Bố đâu? Bố Trang à? tay là không rụi đấy tay ra Ra xem nào Không rụi đây nhá Ôi. về Sơn vừa đóng ờ, viện phí 2 triệu để cho cháu nhập viện thì may quá là xin được ờ, nhiều các bác xin cho ờ, bảo hiểm giờ đúng tuyến không phải mất nhiều nữa xong chưa đi bế con đi lên khoa đi lên chảy máu nhiều lắm chảy đâu chứ bà má mới hết cả hai can ừ cái này à ừ. chảy chỗ nào Chắc là chỗ này. Để ừ, lấy cái mua thì ăn ở đấy Ông bảo lại lấy giấy, đây cái giấy ăn thế này. Có rồi, em vừa lấy. Đây. Thấm thấm rồi. Nào, được chưa? Tôi đeo vào đi lên như này. Hết cả con áo. Sáng nay quen bảo anh mang ba lô lên. Tôi cứ đây ổn định trong tuần bê, anh mang. đi đi bế con đi ra người đi ra có thang máy anh chỉ ra thang máy cứ đi đi cứ đi đây đây đây đây à đúng rồi đây đây đây, đây. Thank you. ra nhá bế, bế con ra tám rồi thằng tám rồi đã xuống rồi Đi 11 em dài Thế là hai bố con thì Sơn đã đưa vào nhập viện Trong này thì hình Covid rất là căng nên là người ta chỉ cho một bố trông thôi nên là tất cả chi phí ăn uống trong này là bệnh viện lo hết là người nhà không phải lo gì là không phải trông nom gì cả chỉ ăn ở trong này hết đây là cái ờ, phiếu kết quả chụp X quang nha mọi người cắt vi tính lớp vi tính này đây anh Sơn anh ấy vừa đi ờ, lấy về xong sau khi mà anh ấy đưa cháu lên ờ, tầng 8 là đã vào phòng rồi mọi người nhé phòng đấy là phòng cách ly là mấy anh ờ, em Giang là không vào được nữa rồi anh Sơn đây cái bệnh mọi người có thể xem qua được biết được tình trạng của cháu như thế nào khối chèn ép vào thì bên trái hơi phù não màng cứng dày nói chung là rất là ấy, đọc rất là khá dài mọi người ạ này còn chưa có đề nghị như thế nào của gia đình chứ gia đình đâu cái này thì anh Sơn sẽ mang lên phòng và giao giao cho à giao cho bác sĩ bác sĩ à khoa đúng không? Ừ. còn cái biên lai like này mình sẽ cầm về khi mà anh Sơn anh lên phòng giao bác sĩ thì anh em mình sẽ về thôi bây giờ anh em mình không thể vào trong đấy được nó cách ly rồi mà thế là mình cũng xin thông báo với ờ, tất cả mọi người là như vậy sau khi mà anh Sơn anh nghe lên uh, gửi cho bác sĩ cái cái uh, hồ sơ bệnh án này thì cái này là cái phiếu thu thu tạm phí ở cái đợt một nha mọi người nhé là hai triệu đồng nữa này đây còn một cái ờ, một số cái xét nghiệm này trong này là tất cả mọi thứ đây là chắc là mình ờ, sẽ tổng hợp về nhà mình sẽ tổng hợp thì mình sẽ đưa lên kênh để cho mọi người ờ, nắm rõ được hơn và chi như thế nào và hết bao nhiêu nhé mọi người nhé Đấy thì hai anh em phải về rồi à bây giờ là ở trong phòng là bố, hai bố con là cách ly luôn đấy mọi người còn điều trị như thế nào thì mình cũng chưa rõ và bao lâu nữa cũng điều trị chưa, chưa, rõ được chỉ biết là người ta nhập viện trước đó thì chắc có lẽ là video ngày hôm nay thì ra cũng à, xin phép được kết thúc ở đây xin hẹn tất cả mọi người là ở video tiếp theo nhé à, sức khỏe của cháu như nào thì mình sẽ liên lạc với bố cháu và cập nhật tình hình cho tất cả mọi người cũng biết sức khỏe của cháu ờ, hứa rằng